Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel ờ, Phú Long Cần Thơ thì đã lâu rồi mình cũng chưa lên video mới tại vì hiện tại thì cũng hơi rất là bận à, mình có ờ, lên mạng xã hội mình có thấy về vấn đề của lục miền Trung thì mình thấy là cái vấn đề là có đoàn cứu trợ đã phát tiền à, và sau đó là chính quyền xã thu lại thì đây là và được tranh cãi cũng rất là mỹ trên mạng à, có một số người thì cũng là à, nói là cũng ủng hộ cái à, cái thôn đó cái trưởng thôn đó cái cái, cái chỗ à, những người có trách trách nhiệm ở cái cái cái thôn cái xã đó và là, là do người dân đồng ý à, nộp lại tiền <clears throat> cho nên là và trước đó thì cũng đã làm như vậy rồi đó thì mình muốn uh, chia sẻ một cái quan điểm cá nhân của mình như thế này thì uh, về trước đó đã qua cái hiện hiện tại hiện thực xã hội bây giờ đó các bạn đó là xã hội 4.0 à, và tiến lên cái vấn ờ, đề gọi là tự động hóa và coi như là internet các kiểu đó kể cả mình chuyển tiền là mình cũng chuyển băng kim các kiểu là rất là nhanh lẹ gọn nhẹ thì à, cái ờ, dân trí của người dân là rất là cao đặc biệt là có các mạng xã hội ờ, và cái thông tin đi rất là nhanh cho nên là nó không giống như ngày xưa các bạn ví dụ như ngày xưa chúng ta làm cái gì à, ở cái thôn đó cái làng đó ừ, nó không có sự việc gì thì để mà truyền ra được những cái tỉnh khác hay những cái toàn cả nước này nó rất chi là khó thậm chí là cũng không không không thể luôn nếu như mà có một cái à, một cái gì đó mà muốn ngăn chặn cái thông tin đó thì cũng sẽ không thể còn ngày hôm nay thì cái điều đó thì rất khó các bạn cái điều đó rất khó vì ngày hôm nay xã hội à, hiện đại rồi cho nên là những cái chuyện mà rất là nhỏ hay những chuyện mà những cái chuyện gì mà người ta um, bức xúc người ta có thể đăng lên trên mạng và nếu như đó là vấn đề mà được xã hội quan tâm thì nó sẽ lan rộng rất là nhanh cho nên là nó không có giống như ngày xưa ví dụ như cái chuyện ngày xưa chúng ta làm cái chuyện đó chuyện xấu đi um, người khác muốn tố cáo muốn, muốn muốn nói cái điều bức xúc đó lên nhưng không làm được nhưng bây giờ nó làm được đó cho nên là những cái đó là ờ, những cái anh mà ở ờ, vùng xa hay vùng sâu gì đó mấy anh nghĩ rằng cái chuyện đó không ai biết nhưng thật sự ngày hôm nay là là rất là nguy hiểm cho nên là hết sức là cẩn thận <coughs> thì quay lại vấn đề um, về tiền cứu trợ các bạn thì tiền cứu trợ nó sẽ có rất nhiều đoàn cứu trợ đến để cứu trợ miền Trung sau cơn bão số 9 vừa qua thì ờ, người ta cứu trợ bằng cái tấm lòng của người ta và người ta đến để người ta trao tận tay à, thấy tận nơi và người ta trao tận tay thì à, căn bản là người ta cái đoàn cứu trợ sẽ là những cái địa phương khác họ sẽ không nắm được cái tình hình của cái khu vực đó thì họ phải cần à, những cái à, chính quyền ở tại cái thị phương đó cũng như là trưởng thôn trưởng làng gì đó ở tại thị phương đó hỗ trợ cho họ về những cái à, danh sách à, những cái à, đối tượng nào mà cần được à, thật sự à, cần được giúp và đối tượng nào là thiệt hại nặng đối tượng nào thiệt hại nhẹ thì những cái chính ờ, quyền đó họ sẽ nắm rất là kỹ à, thậm chí không cần tới chính quyền nữa các bạn những cái người ở trong đó cái, cái sống trong cái thôn cái xã đó người ta sẽ nắm được rồi ví dụ ví dụ như là ờ, cái chỗ đó thì nó đất nó thấp hơn nước nó sẽ dâng cao hơn thiệt hại nó nặng hơn hoặc là ngay cái chỗ đó là ngay cái đầu gió mạnh còn chỗ kia ngay đầu gió nhẹ người ta sẽ biết được hết tất cả tại vì nó không ở trong nếu mà mình nói gọi là miền quê đó thì nó sẽ là tình làng nghĩa sớm đó, thì chỉ là mấy cây số người ta cũng biết cái ông đó là ông nào ông gì nhà nó như thế nào ừ chứ không không giống như thành thị mà có thể là cách hai ba căn nhà mình chưa biết người ta là ai cho nên là cái chuyện nó rất là dễ dàng và một cái vấn đề là khi mà người ta đến cứu trợ thì người ta cũng đã thông báo với cái đơn vị à, quản lý tại cái địa phương đó đó thì cái vấn đề mà nó xảy ra đó là thu lại tiền sau khi làm cứu trợ gửi đi đây là một vấn đề hết sức là không nên làm không nên làm nha các bạn tại vì à, cho dù là có đồng tình hay gì hay đồng tình thật sự là cái từ đồng tình hay không đồng tình nếu mà nó đồng tình đó thì nó sẽ không có phát lên mạng xã hội và chúng ta sẽ không bao giờ biết kể cả tôi tôi cũng không biết luôn thì tôi không phải ở cái tỉnh đó ừ. cho nên là chắc chắn là sẽ không có đồng tình à, một cái tiền mà người ta đưa cho mình rồi cho giờ là cái lấy lại rất là khó kể cả người trong nhà của mình cũng vậy đó mình đi cho tiền thằng đó rồi cho tiền em hay cho tiền cháu hay cho tiền con của mình rồi mình kêu nó đưa lại là chuyện rất là khó khăn rồi đó chứ tiền nói chi mà à, cái chuyện người ta mà mình buộc phải được đưa lại thì người ta sẽ bóc xúc và nó sẽ được phát lên mạng ừ. à, tại vì nếu như mà theo như cái cách theo như mà mình đọc trên mạng đó thì kể à, cả có những báo chính thống luôn các bạn chứ không phải là những báo khơi khơi đã cãi nha thì mình thấy là à, để chia lại cho điều ý ý ý, ý, ý nguyện của cái cái cái, cái, cái à, trưởng thôn cái khu vực đó thì họ ý không muốn là chia lại cho điều có nghĩa là những cái thiệt hại nào nhà nào thiệt hại hại nhiều thì họ sẽ bổ họ ờ, sẽ cho nhiều và họ thiệt nào ít thì họ sẽ cho ít chứ không phải là điều tất cả là 6 triệu thì cái vấn đề bất cập lý ở đây nữa các bạn nhiều lúc ờ, mình không biết được mấy ông đó ông suy nghĩ như thế nào nhưng mà theo cái quan điểm của mình ví dụ khi họ cứu trợ đến thì người ta cũng đã yêu cầu à, bên trưởng thôn trưởng ấp gì đó trình bày có ai chính sách nào ai thì ai là có khổ hay là ai thiệt hại gì đó thì ngay tại lúc đó luôn các bạn ngay tại lúc đó trưởng thương cũng sẽ nắm được những ấp thì nắm được à nói ừ cái hậu a này là hậu a thiệt hại nặng nhất cho nên là yêu cầu là trả thêm sát hơn 6 triệu à, thì mình nghĩ là cái đầu thường tiện cũng sẽ trả cũng sẽ cho chắc chắn là như vậy không bao giờ họ từ chối đâu mình nghĩ là trong đầu vậy tại vì mình đã coi những cái tin trước đó là đã có những cái hộ mà cái đoàn à, cứu trợ của thị tiên là cho đến 200 triệu đồng lận cho nên là cái chuyện mà cho ví dụ như hộ nó thiệt hại nặng hơn cho 10 triệu nói ngay lúc đó luôn là người ta cho luôn là đóng sổ luôn chứ không cần phải mà thôi đi xong rồi về rồi lại thu rồi lại chia lại thì nó cũng công lắm à, ví dụ như cái cái người nào mà, thì cái danh sách đó là người ta cho phát theo danh sách rồi cho nên chắc chắn những người trong danh sách đó là những người bị thiệt hại chứ không có thể nào không có người người không bị thiệt hại mà nếu cho dù làm danh sách lộn nhầm đó mà có người không bị thiệt hại đi thì khi mà người không bị thiệt hại đi họ đi lên họ nhận đó thì cái ông trưởng thôn cũng đứng ra ông bắt luôn nó ờ anh không có ngay tại đó luôn ngay tại hiện trường đó luôn là người ta cũng đồng ý tại vì tất cả ngay tại hiện trường sẽ có rất là nhiều người ở đó chứ không phải là một hai người cho nên là cái chuyện nó rất đồng tình ví dụ như anh đó nhà sập nặng thì khi mà trưởng thôn cũng đề xuất lên nó nói là ừ cho thêm cho hơn 6 triệu 10 triệu hai chục ba chục 30 chục gì đó thì ở tất cả những người đông người đó người ta cũng sẽ hiểu luôn tại vì ta ở cùng cái thôn đó mà người ta sẽ hiểu luôn ta nó ừ đồng ý luôn ngay tại chỗ luôn rồi xong kết thúc vấn đề luôn chứ mình không có làm một vấn đề mà làm đi làm lại hai ba lần các bạn làm như vậy thì nó sẽ không hay nhưng mà đặc biệt là vấn đề tiền bạc thì ờ, nó rất là nhạy cảm cho nên đừng bao giờ mà làm cái chuyện mà người ta đi xong rồi thu à, cái anh nói ngay từ lúc đó ngay cái lúc mà ta phát đó hoặc là cái anh khi mà anh đưa danh sách anh điểm thẳng vô trong cái danh sách luôn là à cái hộ này hộ rất là nặng mà còn hộ này hộ rất là nhẹ nè thì khi người ta nhìn chỗ đó người ta sẽ cân đối người ta sẽ cho uh, cái mức uh, chênh lệch khác nhau để cho nó, nó, nó hợp lý luôn ta bổ cân cân đo ngay tại đó luôn người ta không cần phải không cần các anh phải phải phải thu xong rồi anh về cái anh ngồi anh tính anh đo nữa tại vì nó quá quá rõ ràng trong cái thôn ấp nó không có nhiều và nếu như các anh là những người trưởng thôn trưởng ấp trưởng làng anh không quản lý được cái địa phương của anh thì anh không hiểu được cái địa phương anh không biết ai nặng hay nhẹ không hiểu nắm được tình hình thì thôi anh cũng nghĩ luôn đi chứ anh làm gì nữa anh làm gì nữa trời ừ, người ta cần cái anh mà các anh không nắm được thì thì thua rồi anh phải nắm ngay trong đầu của anh luôn đó hỏi tới ai nhà anh B là anh biết nhà anh B như thế nào nhà anh C biết nhà anh C như thế nào như vậy mới gọi là là là chuyên nghiệp và làm nó mới đúng được và tăng cái động tin cho người ta luôn mà khi mà các anh nói ngay tại thời điểm đó luôn người ta hỗ trợ tăng tiền lên ngay thời điểm đó luôn người ta còn rất cảm ơn anh luôn trong cái thôn nó sẽ còn rất cảm ơn anh và rất đồng lòng luôn rất là công bằng chứ không phải là chia điều 66 triệu các anh nghĩ là không công bằng rồi các anh về anh thua chia lại chia lại đi chắc chắn là người ta không đồng ý cái anh mà mà chia thêm thì chắc chắn anh gật đầu rồi đó còn cái anh mà tự nhiên tôi được 6 triệu và anh rút còn có 3 triệu là tôi không đồng ý rồi đó đó cho dù nhà người ta thiệt hại ít người ta cũng không đồng ý luôn nói thẳng một điều là như vậy tiền mà chứ đấy nó vấn đề tiền là vấn đề nhạy cảm nên là khi mà mình làm cái gì á mình phải thật sự là làm ngắn nhanh gọn lẹ mình đừng làm luôn cái vấn đề kéo theo người này người kia kéo thêm cả ban bệ này kia nọ lum lum nữa đó. ví dụ như người ta đi cứu trợ cũng vậy nữa người ta đi cứu trợ người ta đem tiền đem đồ đem quà xuống cứu trợ người ta cũng cố gắng nhanh gọn lẹ kết thúc vấn đề nhanh mưa bão mà các bạn đâu phải chậm ê mà đi mà giờ như, như qua bên kia họp rồi về bên đây họp rồi rút tiền bên kia họp nữa ai mà có làm cái chuyện đó mà làm sao kịp làm gì người ta đói dân đói chết luôn còn gì nữa chợ cái ờ, gói mì có cái anh hay là tiền của chợ cái anh mà cái anh họp tới họp lui bên bàn uh, mất thời gian của người ta vậy là xong rồi cuộc đời đã như xong anh phải cứu nhanh rồi làm nhanh liền anh phải nghĩ ra cái phương án tối ưu nhất để anh làm chứ người có cả nhiều bạn cũng binh có nhiều bạn thì ờ, những cái bạn đó thì mình cũng mình không trách các bạn đâu các bạn mỗi người có một ý kiến thôi nhưng mà nên suy nghĩ thật kỹ vào bởi vì khi mà chúng ta làm một cái vấn đề gì mà chúng ta bị à, bị phản đối rất là nhiều đương nhiên là không thể nào mà phản đối một trăm phần trăm lúc nào cũng phải có một ít đâu đó để mà người ta binh các bạn ấy ý kiến trái chiều mà nhưng mà chúng ta phải lấy theo số đông thì nếu như mà chúng ta làm vấn đề gì mà chúng ta bị cái số đông mà nó phản bác á chắc chắn là chúng ta cần phải nên xem lại chút cho dù mình tự áo thật cao đi mình bảo vệ cái cái tôi mình rất lớn nhưng mình cũng phải cố gắng là mình phải bỏ ra một phút hai phút gì đó mình suy nghĩ coi chuyện mình làm đúng hay sai còn ờ, cái vấn đề mà làm nhiều là năm trước đây rồi á mình nói thiệt bỏ đi kể không phải về vấn đề lũ lụt bất kể những gì chuyện vấn đề khác luôn trong cái xã hội này 10 năm trước hay là 15 năm trước những vấn đề đó bỏ hết bây giờ nó không còn ờ, giá trị nữa chúng ta phải đang tính thời điểm hiện tại và tương lai và đặc biệt là cái thời điểm hiện tại này thì nó là cái cái truyền thông rất mạnh cho nên là chúng ta làm hết sức cẩn thận nha chứ không phải là chúng ta làm giống như hồi xưa mà kiểu như không ai biết gì đâu nghe bạn thật sự giờ ngoài tây bắc hay ngoài gì đó mà nó chỉ cần nó bung lên một cái mà người ta dân đồng tình là người ta à, cũng sẽ theo dõi cái vấn đề đó liền chứ không phải là à, mà đơn giản giống như là ở ừ, cái chuyện dùng xa dùng sau đó tin tức nó lan truyền không ra thì cái thời đại này cái tin tức lan truyền rất nhanh các bạn đi ngoài đường đó các bạn thấy không người ta cũng quay clip camera khắp nơi luôn cho nên làm cái gì cũng vậy phải hết sức cẩn thận chứ còn mà mình cứ nghĩ là à, đồ làm chuyện này ai đâu biết đâu đó đó là bậy nha các bạn cái đó là hết sức bậy cái đó là không có áp dụng được trong cái cái, cái thời đại ngay bây giờ nữa có thể áp dụng cái thời xưa thời mình còn nhỏ đó thì có thể áp dụng được còn cái thời bây giờ ví dụ như những cái nhân vật nổi tiếng đó các bạn những cái nhân vật mà có tài năng đó hồi xưa bây giờ ví dụ như là người ta ở lên thành thị rồi người ta mới có thể có, có khả năng mà phát triển được có tiềm năng bây giờ các bạn chị ở nhà các bạn quay video uh, tiềm năng hay là tài năng gì đó thì các bạn bung lên một cái mà người ta người ta cái gọi người ta hướng ứng một cái là coi như là các bạn được bốc lên luôn từ ở đâu thành phố vậy sẽ có những cái người à, ở trên thành phố người ta xuống tấn đó người ta bốc bạn lên luôn đó, nó rất là nhanh chóng luôn chứ không phải bị bị mai một giống như ngày xưa ví dụ mai một như ngày xưa mà để mà tìm được cái ông nào đó thì rất là khó rồi để mà đưa mình lên mình có tài năng mà để tìm ra được ai mà đưa mình lên thì rất là khó ngày xưa nhưng mà bây giờ với cái, cái mức độ của truyền thông cái mức độ mà mạng xã hội à, thời đại 4.0 ngày hôm nay thì nó đã hoàn toàn khác cho nên là coi như là những cái suy nghĩ mà lạc hậu cũ xưa đó không còn áp dụng được cho nên là mình làm à, mà cái vấn đề tiếp theo nữa là cái vấn đề mà uh, cứu trợ đó mà người ta thích đưa tận tay giao tận tiền đó nhìn thấy hoàn cảnh người ta cho luôn đó là à, mà người ta không có thông qua bất kỳ một tổ chức nào đó thì có vấn đề này cũng là một cái vấn đề mà các phải cần phải suy nghĩ đó đó là coi tại sao lại như vậy phải đánh dấu hỏi lớn lên nữa tại sao lại như vậy liền chứ mình không có giống như ừ cũng, cũng qua luôn mình lơ luôn cũng như xong thì nó không có được nữa tại vì cái niềm tin đó rất quan trọng các bạn mình làm gì cũng vậy đi sách việc cũng vậy nữa người ta tin mình người ta mới nhận mình vào làm mình đi buôn bán cũng vậy người ta tin mình người ta mới mua đồ của mình à, mình đi chơi với bạn cũng vậy nữa phải tin tưởng với nhau mới chơi chung còn ví dụ như chơi chung mà anh cứ nói ngày anh gình anh giết anh đâm tôi không thì thấy bà rồi ai đâu dám chơi với anh đúng không các bạn đó nên là nhớ như vậy còn những cái bạn nào mà à, có thể là chưa ờ, chưa nắm được cái chỗ là xử lý ngay tại cái thời điểm mà người ta phát tiền đó thì các bạn có thể qua cái video này các bạn sẽ hiểu hơn chứ còn các bạn đừng nói là như vậy là việc làm đó là đúng hay là thì nó cũng mình theo mình thì nó không đúng đâu theo mình là nó minh bạch ban ngày luôn á chơi luôn ngay đoạn của chợ đây, cái chuyện minh bạch đó là nó không chỉ dừng lại ở chỗ, chỗ là cái trưởng thôn và người dân mà phải minh bạch đến cái người từ thiện các bạn cái người từ thiện là người bỏ tiền họ cần biết được cái tiền nó đi đâu về đâu và làm gì đó, cho nên là muốn thật sự minh bạch là phải có cái người cái người trả tiền nè cái người mà từ thiện nè cái người dân và cái người trưởng thôn cái, cái, cái ở địa phương đó ba người đó ngay tại đó là làm việc luôn anh này khổ quá anh này sập nhà hết trơn rồi anh kia kia mới có tóc mái thôi làm ngay tại đó luôn tại vì còn mà làm ví dụ như thiếu một đi trong ba thì coi như là không có minh bạch đó là như vậy thật sự là như vậy luôn đúng không thì tại vì ờ, mà cái cái mình làm đó là trên cơ sở là công bằng à, trên cơ sở là bình đẳng chứ đừng có sử dụng quyền lực hay là gì đó để áp chế người ta phải làm theo hay là như thế nào thì nó không nó không còn là nó không còn là công bằng hay là không còn là nói sao à cũng không biết được nó nó thật sự là như vậy nếu mà gọi là minh bạch thì chúng ta còn phải có ba cái ba cái đối tượng đó một đối tượng là người người từ thiện người cho tiền một đối tượng là người quản lý ờ, cái danh sách những người được cho và những và cái người được cho đó nó là như vậy thì con nếu mà mất đi một yếu tố là coi như thua ví dụ như tiền tôi tôi dục đó rồi tự nhiên mấy anh tự nhiên anh bạn tính hợp hành gì tùm lum chân tôi không biết cái gì hết trơn là đấu được tiền người ta từ thiện người ta cũng cần từ thiện đúng rồi các bạn chứ không phải tự nhiên người ta quăng tiền đó rồi ai xào trẻ gì xào trẻ người ta không quan tâm không phải là người ta có quá nhiều tiền mà người ta không quan tâm người ta quan tâm nhưng đôi khi người ta không nói được tại vì những cái người từ thiện là những người hiền nữa các bạn những người hiền người tâm hiền tâm tốt người ta ít đi nói lắm ví dụ các bạn chửi người ta người ta khi người ta cũng không chửi thôi nữa đó là những người hiền người ta mới đi từ thiện nhưng mấy người ác đâu có đi từ thiện có những người về rất là giàu nhưng mà ác đâu có đi từ thiện các bạn những người từ thiện vậy những người đó là những người đó là bắt đụng đụng đụng cho tiền cho người ta là các bạn bay đầu đó. đó cho nên là cái người hiền thì mà khi người ta đi từ thiện thì nó ít có nói người ta cũng không dám nói người ta cũng rất là hiền cho nên các bạn nhiều khi các bạn thấy người ta không nói các bạn ấy các bạn xúc nó luôn thì thì không được á ừ, thì vấn đề từ thiện là vấn đề cũng rất là nhạy cảm tâm linh con lòng tốt con người đạo đức đó các bạn mấy chúng nói là đạo đức cho nên là chúng ta phải làm hết sức chuyện gì à, có như như chủ tịch có nói là có tài mà không có đức là người vô dụng đó các bạn cho nên là cái đức phải cần nha các bạn đó thì qua mình chỉ à, chia sẻ với các bạn như thế này thôi à, nếu các bạn có cái ý kiến gì các bạn cứ à, comment ở bên dưới thì dưới à, tiếng à, thử xem mình có giải đáp cho các bạn hay không nhưng mà trước khi à, mà các bạn comment thì mình xin xin các bạn hãy suy nghĩ một cục diện lớn hơn tổng lực hơn nha các bạn đừng suy nghĩ khía cạnh là vô cào phím nha các bạn cào nhanh quá không được cào chậm thôi chắc đó. thì các bạn sẽ được rất là nhiều like ở trên cái bình luận nữa nha các bạn còn ví dụ như các bạn cào mà cào nhanh quá rồi các bạn các bạn bị người ta chửi rồi các bạn đóng facebook luôn nha các bạn nha đó thì xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe thì chia sẻ của mình thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn